Hello, xin chào mọi người, à, lại là mình đây, mọi người có khỏe không? Thì hôm nay à, cũng là cái series về à, thực hiện về cầu và dừng nghỉ à, để chia sẻ cho các bạn về cách dừng, cách nghỉ như thế nào để cho các bạn tham khảo thì à, không à, để cho các bạn chờ đợi lâu nữa thì mình sẽ vào luôn à, mình à, như thường lệ thì mình cũng vào sẵn Winmer Hôm nay cầu khá là đẹp. Khá là đẹp. Nhưng mà mình à, không nên tin vào cái điều mà nó đẹp quá. Đôi khi là nó đẹp quá cũng không được mà nó nó xấu quá cũng không được. Đó. Để mình cứ đánh thăm dò thôi. thì nhiều bạn à, đã nói với mình rằng là Ờ, mong muốn mình, à, thực hiện nhiều cái series về cách dừng nghỉ như thế nào để cho các bạn, à, tham khảo. Thì mình sẽ dừng nghỉ, làm nhiều cái dừng nghỉ để cho các bạn không mắc những cái sai lầm, các bạn có những cái kinh nghiệm. Thường thường cầu đi rất là đẹp các bạn ơi. Ồ, mình rất thích là cái thay sau này nha bạn. Sau này mình là nghĩ là cơ đó bạn. Tại vì à, cái kinh nghiệm của mình ấy, mình hiểu được nó rất là nhiều á. đổi dealer mình cũng muốn thăm dò xem thế nào đã. Còn hôm nay khá là đẹp đó bạn. 1212 nhiều đấy. Mà nếu mà nó lên hai thì chắc chắn là mình sẽ có những quyết định. Vì hôm nay bàn bạc khá là nhiều. Như vậy là nó đã như dự đoán của mình thì mình nghĩ rằng là bên cơ đang dẫn thì khá là nhiều về hiện tại là có đường đây bạch rất là cao khả năng nó sẽ ra bạch nữa là cũng là điều đương nhiên nhưng mà mình vẫn là thăm dò xem sao nha các bạn cứ đừng có nóng nóng vội đó. cứ xem xét từ từ để mình coi nó như thế nào ra làm sao để mình có những cái quyết định cho nó chính xác và đa số những bạn à, chơi thì không biết là nên dừng khi nào nên nghỉ khi nào cho nên mình sẽ ra những cái series đó để cho các bạn thấy được là lúc mình dừng thì mình sẽ dừng lúc mình không dừng là mình sẽ không dừng mình làm chủ được cái con người mình thì cái đó thì mình sẽ làm chủ được phương pháp của mình đó có nhiều bạn ờ, phương pháp thì rất là hay nhưng mà không làm chủ được mình thì phá vỡ đi cái phương pháp hay của mình đó ok thì mình cứ đánh thăm dò thôi các bạn hôm nay thì mình đem có vài điểm thôi nhưng mà mình ờ, thì chơi đó là ăn vừa đủ thôi chứ không nên tham lam không nên tham lam làm gì cầu khá là đẹp nhưng mà mình à, chưa tự tin vào à, mình chưa à, chưa vào tại vì cái nó khi vào nó phải đúng với lại phương pháp của mình nữa các bạn thì mình mới vào thì mình vẫn đến thăm dò thôi nghĩ là ván này nó sẽ gãy đó các bạn tại vì nó không thể nào là đẹp quá như vậy được Đó. rồi ok đây là cái khúc mình à, nên vào tại vì mình thấy rằng là à, mát của player thì chỉ có hai nút thôi mà nãy giờ mình quan sát rất là kỹ rồi mình sẽ vào cái tay này hy vọng là nó sẽ thành công mà khi các bạn tự tin ấy, thì các bạn vào các bạn nên tự tin với lại cái chính bản thân của mình không một như vậy là cơ hội của mình đã chín mươi phần trăm rồi bạn Ok, đúng là 90%. Ờ, còn một ly nữa thôi các bạn. Đó cũng là sự may mắn, đúng không bạn? À, bây giờ chắc mình sẽ đánh dò cầu xem sao. Cầu đang đi cầu 22 rất là đẹp. Thì chú ý các bạn khi chú ý các bạn đi theo cầu nha các bạn. Tại vì các bạn không nên bẻ cầu quá nhiều. Như mình đây là mình đang bẻ. Mình đang bẻ. Còn các bạn là nên tuân thủ theo cầu nha các bạn mình bẻ gọi là bẻ nhữ thôi các bạn dò thôi Rồi ok, mình xác định là cầu này rất là đẹp. Cái bàn này cầu rất là ổn. Rất là ổn. cho nên là mình sẽ bẻ mình bẻ cầu 22 thôi tại vì đa số nó ra bẹt chứ bạn thì mình cứ bẻ thôi thì ờ, trong bàn lại có hai hướng hướng là bạch và hướng uh, cầu đẹp cầu khung có nghĩa là cầu khung đó bạn ok bây giờ là nó khá là khung đấy mình nghĩ là tay này nó sẽ ra player đấy bạn tại vì bên cơ nó khá là đẹp rồi oh. nó tập trung nói quá nên nó hay thời gian nhưng mà không sao đâu các bạn tại vì uh, khi mà các bạn ừ, chơi đó thì các bạn sẽ có những cái trường hợp như vậy và mình cũng nói luôn là những cái trường hợp đó nó cũng xảy ra những cái cây cú cho các bạn đúng không do các bạn tiếc nối ờ, nhưng mình nhưng đối với mình ấy thì nó là không nha các bạn không nên tiếc nối làm gì tại vì mình không vắng này thì vắng kia mình không có vội vàng như vậy ví dụ đừng có nghĩ rằng là mình ờ, nó vào vắng thắng thì nó không cho vào thế này thế kia đừng nói như vậy do mình hết đó cậu đó rất là khung và mình nghĩ rằng là nó sẽ đi theo đúng cái cầu khuôn này và mình cũng quyết định là đi theo cầu khuôn của nó để mình ờ, chốt với nó ok như vậy là nó đã hình thành cầu rồi các bạn hình thành cầu rất là khung một cầu khung là hai cầu bạch thì mình sẽ quyết định vừa đi theo khung và vừa đi theo bạch luôn đó cho nên mình sẽ quyết định vào tay này làm sao và nếu hòa đó bạn hòa rồi rồi ok thì à, mình sẽ chốt với nó một tay và nếu như mà thắng hay thua à, tay này thì mình cũng sẽ là dừng đó vấn đề là như vậy và mình đã nói trước luôn đó là kiểu như vậy luôn và mình chốt với nó phần lãi của mình theo thêm 50 nữa. đó và nếu như mà thắng hay thua thì mình cũng dừng mình không có quan ngại vấn đề đó nữa đó kiểu như vậy ok như vậy vậy là mình thành công à, mình quan sát rất là kỹ về cầu khung và cầu bạch nó rất là đẹp luôn hôm nay nó rất là đẹp và chắc có lẽ là mình sẽ dừng video và các bạn à, phải thấy được cái dừng cái nghĩ của mình nó như thế nào thì các bạn đúc kết cho mình để các bạn có những cái hành trang để các bạn thực hiện nó đúng à, xin chào và hẹn gặp lại trong số kế tiếp